Bạn à, nick Facebook Khuất Tiến hỏi rằng, Kính Bạch Thầy, mẹ con không có thời gian đi chùa vì phải trông cháu, nên mẹ con hàng ngày chỉ có thể nghe Thầy giảng Pháp qua mạng. Vậy nghe Pháp ở chùa và nghe Pháp qua mạng thì công đức phúc báu có như nhau không ạ? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con được biết ạ. Ý, thứ nhất, thì Thầy nói rằng nghe Pháp là được phúc báu, nghe Pháp là được công đức, nghe Pháp có thể được tiêu tội, chuyển hóa nghiệp và có thể còn đắc đạo nữa thời đức phật ấy, đã rất nhiều vị nghe đức phật giảng pháp mà mà đắc đạo đạt đến cả a la hán quả nghe không cho nên nghe phật pháp rất là quý nhé không kể là nghe ở đâu nghe ở nhà nghe ở mạng hay nghe ở đài tivi gì đó đều được cả đều có công đức phước báu thế ở đây thì bạn khuất tiến mới hỏi là giữa việc đến chùa nghe pháp với ở nhà nghe qua mạng thì thế nào thì chúng ta biết là đương nhiên đến chùa thì khác với ở nhà hai cái cảnh hai cái duyên nó khác nhau do duyên nó khác nhau á, thì có thể tâm mình khác nhau cho nên ấy, duyên và tâm nó như thế thì có thể cái cái phước báu cái công đức nó cũng khác nhau cũng là nghe bài pháp ấy nhưng đến chùa có thầy có đại chúng có năng lực tu tập của đại chúng nữa mình nghe pháp nó có thể được lợi ích hơn công đức có thể nhiều hơn là ở nhà ở nhà thì đấy con này cháu này lợn này gà này nhiều thứ nghe không mình có thể không chuyên nhất được cái tâm cung kính mà thanh tịnh có thể nó không được như vậy thế cho nên ấy, hai cái này nó sẽ có phần khác nhau đấy nhé và thầy tin nếu đến được chùa trực tiếp nghe pháp thì nó vẫn lợi ích hơn giống như các phật tử đấy xem bóng đá thì xem trực tiếp thích hơn hay là xem qua tivi à xem, xem trực tiếp thích hơn chứ đúng không đó, tâm mình phấn khởi hơn thì cũng thế nghe pháp cũng vậy đó nhé thì thầy xin trả lời bạn khuất tiến như vậy a à, di phật